bài kinh này nếu mà ừ, để bà con ờ, cư sĩ đó mà, mà, tự mà đọc mà hiểu được thì cũng là cả vấn đề rồi kỳ rồi là mình học về ờ, về tuệ về thọ về tưởng Đấy. nhưng mà kỳ này đó là mình học ờ, về cái tiếp theo đó là cái một cái cái, cái câu hỏi tiếp theo của ngày ngày ngày Maha cái ngày hỏi ngày sẽ là phát thưa hiền giả cái ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì cái ừ, câu này nghe rất là khô mà mình tưởng chừng tưởng chừng như là nó không liên quan tới mình thì không phải cái ý thức thanh tịnh ở đây đó, trong tiếng Pali gọi là Parisuddha Mano Vinyana ừ, gọi là ý thức thanh tịnh thì cái ý thức thanh tịnh đây là gì à, ý thức thanh tịnh ở đây là chỉ cho cái uh, tâm trong chỗ này thôi nha trong chỗ này thôi nha chứ không phải là lúc nào cũng thấy như vậy là hiểu nghĩa là chết trong chỗ này nè thì cái ý thức thanh tịnh Parisuttha Mano Vinyana nó, nó nó chỉ cho cái tâm tứ thiền sắc giới à, tâm tứ thiền sắc giới mà gọi là không có liên hệ năm căn làm sao năm căn đây tức là năm căn năm cái giác quan à, mắt tai mũi lưỡi đó năm giác quan vật chất á. Ừ cái đoạn này rất là sâu ờ, cái câu hỏi này là nó vắn tắt thế này cái tâm ngủ tâm ờ, ờ, trong a thì đàm gọi tâm ngủ thiền mà trong tận kinh người là tâm tứ thiền ha ừ, thôi giờ mình nói là tận kinh đi cái tâm tứ thiền sắc giới có thể đưa tâm tứ sắc giới mà không liên hệ năm căn nó đưa đến cái gì ừ, là như thế này <clears throat> tất cả chúng sanh trong đời này nó chia làm ba cấp cấp một sống chết buồn vui trong năm trần cảnh vật chất nha ừ, sống chết buồn vui à, trong năm cái trần cảnh vật chất người để thích nghe người thích ngửi người thích ăn người thích ngủ vân vân à, quẩn quanh ở trong năm cái căn vật chất ừ, thì cái hạn này gọi là hạn chúng sinh dục giới cái hạn thứ hai đó là nó, nó lâu gọi là rất hiếm nhà rất hiếm à, rất hiếm trong số hàng tỷ chúng sanh mà hưởng dục đó, Ờ, thì nó có lọt ra một mớ nó chán dục nó chán bằng cách nào ta nó chán tức là nó thấy rằng là năm dục thứ nhất là cái vui của nó rất là trẻ con rất là thiện cận rất là nông cạn mà rất là thấp kém yeah, thấp kém mà thứ hai nó là nó không có bền cái cái cái niềm vui cái hạnh phúc mình do vật chất đem lại nó có bền mà có nhiều người họ thấy nhưng mà họ lây quay họ không tìm ra cái cái cái, cái, cái đường thoát cho nên nó mới lòi ra bây giờ mình thấy một số người mà họ bỏ hết phố xá ờ, cộng đồng xã hội họ lên núi cao rừng ngẫm ở mình các cái cái trồi ở cái rẫy đó mình có thể hiểu đại khái đây người nghèo tôi không nói đây người nghèo thì họ bị hoàn cảnh dồn đẩy rồi tôi mới nói mà tôi nói những người mà họ có điều kiện đó họ cũng chạy phố xá bán buôn tiệm tùng họ nản lắm. nhưng mà họ chán vậy thôi chứ họ không biết đường thoát thế là à có cái thế là mới mệt ở trong vô số chúng sanh hưởng dục ấy thì nó có một số chúng sanh biết chán cái dục như nãy tôi mới nói đó thấy nó không có bền mà thấy nó thấp kém lắm ừ. thấy cái niềm vui mà đến từ cái chuyện ăn rồi mặc ở rồi họ thấy nó tầm thường rồi mới thích mà cái do ở đâu có cái này do khuynh hướng tâm lý nhiều đời rồi do cái gì nữa do cái môi trường sống rồi do cái tiền nghiệp ba cái này nó mới tác động cho họ bây giờ họ có cái khuynh hướng tâm lý như vậy nhưng mà ta, ta đã đủ chưa chưa còn nữa do ba cái đó mà bây giờ họ họ chán họ, ờ, họ, họ thấy chán ngán trong cái sự hưởng thụ dục lạc vật chất nhưng mà nếu bây giờ mà họ không có minh sư thiện hữu không có được cái môi trường sinh hoạt mà phải nói là thích hợp không có môi trường sinh hoạt thích hợp mà lại không có minh sư thiện hữu thì họ chán thì nhiều lắm đó là họ lên núi cao rừng rậm họ tách ra ở mình thôi à. còn nếu mình có minh sư thiện ngữ họ dạy cho mình tu thiền à, thiền sắc giới thì vô sạch giới nha nhớ nha như vậy thì cái hạn thứ nhất là sống chết buồn vui trong năm dục và cách cái hạn thứ hai đó là chán dục và có được minh sư thiện hữu hướng dẫn cho tu tập thiền định đó, đó là hạn thứ hai nhưng mà họ cái thiền định của họ nó vẫn phải lệ thuộc vào mắt và tai à, mắt và tai mình biết cũng khó tu thiền đúng không phải mắt và tai tinh tường rõ ràng này chính vì vậy cho nên ấy, là cái hạn này khi mà họ đã tuy họ chán chục đúng nhưng mà khi họ đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc giới đó, họ về trên cõi phạm thiên ấy họ cái họ vẫn có thân xác họ vẫn còn thân xác họ và, và mặt mũi họ đẹp hơn tất cả chúng sanh còn lại nhớ nha cái này nhớ nha phạm thiên đẹp hơn tất cả chúng sanh còn lại từ cái ngoại hình cho tới cái gọi là hào quang cái phong thái và cả đặc biệt là cái âm thanh của phạm thiên nhớ nha phong thái à, dáng vẻ à, rồi âm thanh của phạm thiên là số 1 trong tam giới không phạm vi vô sắc thì họ khi phạm thiên họ không có hình danh sắc tướng mà không có nói mình nói là trong những cái loài mà có có cái sắc tướng thì phạm thiên là đẹp nhất ừ. cho nên ý, cái cái kim thân của thế tôn được so sánh với cái thân của phạm thiên đấy và cái giọng nói của thế tôn được so sánh với cái giọng nói của phạm thiên ừ, cái từ tiếng pali gọi là gọi là brahmasara brahmasara sara là là cái sao là cái voice à. <coughs> brahmasara nghĩa là phạm âm tiếng nói của phạm thiên ừ. có một điều họ đẹp như vậy đó họ khôi vĩ họ tuấn tú như vậy đó nhưng mà họ không có đủ sáu căn à, đủ năm căn vậy năm giác quan họ không có họ chỉ có mắt và tai thôi mà cái ba cái mũi lưỡi thân của họ họ không có không phải là do khuyết tật mà bởi vì họ ly dục họ không có cần tới họ không có thần kinh khứu giác họ không có thần kinh vị giác họ không có thần kinh xúc giác họ không có ba cái đó thôi chứ của thanh tướng họ là tuyệt đẹp cho những tuyệt đẹp là đẹp nhất trong tam giới đẹp nhất trong tam giới nha ừ, trong tam giới họ đẹp lắm ừ, họ sống rất là lâu họ họ sống bằng cái niềm an lạc của thiền định à, tuy nhiên à, tuy nhiên do cái con đường mà dẫn đến cõi phạm thiên ấy, của họ đó của cái đám người này nó có liên hệ vật chất đó là các đề mục của họ là đề mục vật chất không? họ lấy mắt họ nhìn phải nhìn vào một cái miếng đất của một tô nước nhìn vào một cái miếng vải miếng giấy màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hoặc họ nhìn vào một cái khe hở họ niệm là một gió ví dụ như và bạn niệm là một ừ hư không thì chính vì cái đề họ chán dục nhưng mà cái đề mục đó họ tu thiền nó lại là còn ở trong cái vật chất này cho nên khi họ về cửa phẩm thiên đúng là họ không còn hưởng dục nữa nhưng mà do còn dính lý một thẻo vật chất cho nên họ vẫn có thần tướng vẫn có thần tướng vẫn có hào quang vẫn có giọng nói nhớ nha thì trong số rất ít những bên cạnh vô số những người hưởng dục có một số ít người có khả năng gọi là buông bỏ để mà tu tập thiền sắc giới mà trong vô trong rất nhiều những người đặt thiền sắc giới thì có một số rất là ít nha rất là ít họ chán cái thiền sắc giới họ chán họ thấy rằng ờ, tuy là mình đã ra khỏi cái nhà cầu nhưng mà mình còn ở Ừ, cạnh nó vài mét cũng hơi hỏi nó cũng phản phất lắm họ nói đã chán nhà cầu thì phải ra khỏi nhà cầu mà phải đi xa xa kìa chứ còn mà nó cách nhà cầu có một hai mét thì cũng chưa đủ xa Đấy, nhớ. họ chán dục nhưng mà họ thấy hãy còn có cái mặt mũi thân tướng giống giống giống như mấy người có dục như vậy cũng chưa chưa chưa chưa khác này chưa khác họ chán họ chán luôn thì lúc bây giờ họ vẫn là là phạm thiên hoặc là vẫn là một vị đạo sĩ đắc thiền sắc giới nha vẫn là một người có thiền sắc giới nhưng mà cái thiền của họ lúc bây giờ nó hướng tới một cái chiều cao mới uhm, gọi là panchinriya nissakkatina nissakkatina có nghĩa là ừ, một cũng tứ thiền nhưng mà panchinriya nissakkatina là không có liên hệ không có liên can không có dính líu không có mắc miếu gì tới vật chất nữa mà lúc bây giờ hướng tới một cái khác trước đây là hướng tới hơi thở hơi thở cũng là vật chất rồi màu xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng tất cả đều là vật chất tế hoặc thô thì có có một số ít chúng sanh họ chán cái vật chất họ mới nghĩ thế này làm sao mà ra khỏi cái sự chi phối ảnh hưởng của vật chất đây trên đời cái gì nằm ngoài vật chất thì họ mới nghĩ tới cái gọi là hư không uhm, nghĩ tới hư không trước đây trong cái đề mục sắc giới nó có cái hư không nhưng mà hư không của đề mục sắc giới là gì là khe hở là kẽ hở là chỗ trống lỗ trống trên một cái mặt phẳng Đấy. nhưng tức nghĩa là nói là hư không nhưng mà nó phải lệ thuộc cái trên cái, cái, cái, cái, cái, cái nền tảng vật chất à, hư không của địa mục sắc giới nó vẫn lệ thuộc trên cái, cái, cái, cái, cái nền tảng vật chất thí dụ cái khe hở thì cái khe nó phải có cái bờ cái rìa cái mép đúng không ừ. nhưng mà tới cái hư không của cái người mà chán sắc giới lại khác cái hư không đó, đó được gọi là cái hư không mà do gọi là casino casino à, casinus casina casa có nghĩa là cái hư không mà nó do cái người mà mà, mà chán sắc giới hướng tới cái hư không đó nó không có lệ thuộc vào những cái cái cái cái, cái mép cái rìa nữa cái bờ cái cái cái viền nữa mà họ nghĩ đến hư không bao la hư không nằm ngoài vật chất đó. chứ không phải hư không của cái khe cái kẻ nha mà hư không của vũ trụ bao la đó họ nói hư không đó đó mới là không bờ mé và để hướng tới cái cảnh giới này này thì đương sự phải có được gọi là tứ thiền sắc giới trong ai thì làm kêu là ngủ nó khổ chỗ là ai thì làm kêu ngủ mà mình tư bình tạng kinh như là tứ đó nhưng mà nó xui với cái đại chúng mà xin lỗi nha nó dốt quá đi cho nó này tôi mệt lắm hiểu không để đừng có trách thì tôi giảng hai chữ thì là thôi bây giờ tôi cứ thống nhất tôi kêu tứ thiền bên tạng kinh như nó gọn tại quý vị đang coi kinh đại rồi thì cái cái cái cái tứ thiền này nè nó làm cái nền để cho người có người đó thì họ lấy tứ thiền họ chìm đắm trong cái tứ thiền này họ đắc tứ tứ thiền rồi họ thấy nó là đỉnh là top không họ chìm đắm trong đó họ sống hết tuổi thọ rất đùng trở về của dục nhớ nha ừ. nhưng có một số rất ít khi mà chứng tới cái tứ thiền này nè họ mới chán họ mới chán đó họ mới nghĩ phải có cái gì hơn ta phải có cái gì hơn cái vật chất thế là hướng tới hư không đây là lý do tại sao mà ngày mai có thể tái ngày hỏi ngày sau Phật kia cái ý thức thanh tịnh mình nằm ngoài năm căn có thể dẫn tới cái gì đó thì ngày hỏi ngày, ngày biết rồi chúng ta trong kinh nó ngày biết rồi nhưng mà ngài muốn hỏi một cái vị sư huynh mà đệ nhất trí tuệ để hỏi cái ý kiến về này giảng rộng cho mình nghe thêm mà ngài không có ngày ngày không có xài cái ngày không có xài cái chữ chuyên môn hỏi thẳng mà ngài hỏi vòng vòng ra hỏi chứ ý thức thanh tịnh mình nằm ngoài năm căn á có nghĩa là cái tứ thiền của cái người mà chán chán gì chán vật chất ừ. thì nó dẫn tới cái gì thì nghe sẽ là phát nói đắc tứ thiền mà mê tứ thiền ấy thì quay trở lại với sắc giới nhưng mà đắc tứ thiền á, mà chán luôn sắc giới thì chán sắc pháp á. thì cái cái chán đó được gọi là ý thức thanh tịnh ý thức đó đức đó có thể dẫn đến các cái bệnh thiền các cái bệnh thiền vô sắc yeah, gồm có hư không vô biên thức vô biên và vô sở hữu hư không vô biên nãy mới nói rồi có nghĩa là họ chán vật chất quá đi cho nên họ mới nghĩ đến cái gì là ngoài vật chất thì chỉ có hư trước mắt chỉ có hư không thôi à, cái hư không bao la vũ trụ thì cái đó mà hư không này phải là vật chất mà nó là cái khoảng không không có cái hiện hữu không có hiện hữu của vật chất thì được gọi là hư không nhớ nha trong trường hợp này ừ. thì họ khi với cái trình độ của một cái người đắc tứ thiền với trình độ của một người đắc tứ thiền nha Dạ, chứ còn tự nhiên mình giờ mình hưởng chụp um sùm chồng vợ rồi ăn nhậu bài bạc nhà cửa tự nhiên cái mình cũng nghe nó có vô sắc mình ham mình nhau lên là đặt cái đó mới đúng mình phải đắc tứ thiền sắc giới mới được à, phải đắc tứ thiền sắc giới mới được rồi cái lúc đó cái chán của mình rồi vật chất nó mới tới nơi tới chốn nha chứ còn mình giờ mình nghe nó bắt chước mình chán thật ra cái chán mình nó, nó trâu bò lắm. nó chưa đủ đủ tầm đâu ừ, nó trâu bò lắm còn người ta chán thiệt á người ta chán thì người ta nản lắm ừ, người ta nản lắm thì lúc đó là người ta mới nghĩ đến hư không và lúc người ta nghĩ đến như vậy người ta nghĩ là trên đời này không có gì mà nó bao la như hư không thì ngay cái lúc mà họ nghĩ như vậy họ đắc cái tầng điện đầu tiên đó là tầng hư không vô biên và trong số những vị đắc hư không vô biên đó, hầu hết là họ thấy cái tầng đó là tầng cao nhất là ngon lành rồi nhưng mà bên cạnh nó có một số ít họ thấy rằng hư không tuy là vô biên nhưng mà nó còn bị cái tâm biết như vậy cái tâm mới thật sự là vô biên khi mà họ nghĩ được như vậy thì lập tức họ đắc cái tầng thứ hai đó là tầng thức vô biên đấy và khi đắc đến cái tầng này rồi đó thì đa phần là chết cứng trong đây không đi được nữa đó bữa nay cái bài giảng này nó sâu là sâu chỗ đó chúng sanh nó ghê gớm chỗ đó có nghĩa là nó là con dồi thì nó thấy cái đống phân là số 1 nó là con chó thì nó thấy cái kiếp chó là số 1 nó là con con bò thì nó thấy cái kiếp con bò là số 1 nó làm con người nó rách rưới tả tơi nhưng mà nó nó lại hài lòng như cái rách rưới tả tơi đó chứ đừng có nói mà nói người ta rách rưới tả tơi lại lại lụi người ta nói khổ nhau sống chi thì là trật nó khổ như quỷ vậy đó nhưng mà nó cũng vẫn ham sống sợ chết đúng không rồi bây giờ là mình lên tới là nhà giàu đại gia phú hào tỷ phú đi nữa thì mình lại cũng dính cuộc đền hay cái cách khác ừ, cứ như vậy thì cứ vậy lên từ từ từ từ lên đấy đấy là đế thích rồi phạm thiên rồi ai cũng vậy hết luôn luôn chết dí ở trong cái cảnh giới mà mình đang có mặt cái cái sâu của bài kinh này là nhắm vào chỗ đó đấy tất cả chúng sanh giàu cho có mặt ở cảnh giới nào đi nữa nhưng mà luôn luôn bị dính kẹt ở trong cảnh giới mà mình thế nhưng mình nói là mang thân nữ là khổ chứ thử thời mà mình rờ sáng ngủ dậy mình rờ từ trên giúp thấy mình là nữ rồi đó không mình đang nam nha đang nam mình mình nói thân nữ là khổ vậy chứ sáng mình giật mình cho mình thấy mình là nữ thì sao thì mình lập tức mình sẽ, sẽ đem cái tâm tình cái cảm xúc của người nữ mình sống này mình cũng sẽ thích cái này ghét cái kia rồi hờn ghen rồi tùm lum cuộn mắt buồn môi hờn dỗi rồi y chang như mấy bao nhiêu cái dòng nữ cái sắc nữ khác rồi đó có nghĩa là mình có mặt trong cái hình hài nào có thân phận nào thì mình chết dí trong đó dầu đó là con chó con heo con dồi con bọ con sâu con ruồi con bướm con ong Đấy, nhớ như vậy và lên tới phi tưởng tới thiền cũng vậy lên cái tầng nào thì chết tầng đó Đấy, khá lắm là chán được dục thì chứng thiền sắc chán thiền sắc lên được thời thiền vô sắc mà vô tới thiền vô sắc là là vô cái tầng đầu tiên là dính nữa nữa dính tiếp tục dính dính xong rồi sống hết tuổi thọ lớn cái đồng trở lại chỗ thấp nhất nhớ nha mà cái đó nó làm nên cái vòng luân hồi của mình à, thì cái hạn thứ nhất là nó thấy hư không vô biên đắc hư không vô biên xứ cái tầng thứ hai cái đứa thứ hai nó thấy rằng là đắc hư không vô biên nhưng cái hư không vô biên vẫn bị tâm biết cho nên tâm mới là vô biên nó đắc cái tầng thứ hai là tầng hư không vô biên nhớ từng từng từng thức vô biên mà đến cái tầng thứ ba đó nó lại tiếp tục nó thấy hư không là vô biên nhưng còn bị tâm biết cái tâm nó còn nó còn vô biên hơn cả cái, cái, cái hư không nữa vì nó có biết cả hư không nữa nhưng mà cái tâm này nó có thể biết tâm kia như vậy bản thân cái tâm nó cũng là cái đối tượng bị biết à, cái chỗ này nó hơi nó hơi trừu tượng nha ừ, có những người bây giờ đang hưởng dục nghe nó ủa sao mà ai mà, mà, mà quẩn người ta nhưng mà không cái này rất là dễ hiểu có nghĩa là các cái do cái trình độ tâm linh mà người ta chán dần chán dần chán đến mức mà đứng đầu chán đó đứng đâu chán đó còn mình đứng đâu dính đó đứng đâu một rễ đó còn có bậc thượng căn đại trí thì họ đứng đâu họ chán chán như nào mà gặp được phật ra đời rồi chứng thánh đó, thì họ niết bàn đó. chứ còn mà đúng là bậc thượng trí đứng đâu chán đó còn cái thứ mà hạ căn tầm thường xúc vật đứng đâu dính đó nó khác nhau cho, chỉ dính không người ta là đứng đâu chán đó đứng ngồi trên ngai vàng nó chán ngai vàng cầm cục ngọc chán cục ngọc bên cạnh mỹ nữ chán mỹ nữ bên cạnh mỹ nam chán mỹ nam Đấy. bên cạnh nhà lầu xe hơi họ chán nhà lầu xe hơi của mình đó là đụng đôi chính đó cái thao bằng mũ bằng nhựa của rishi của thằng mài mình cầm mà thấy cũng sướng nếu mình là ăn mài chỉ cần trong đó có một ít tiền là mình thấy nó vui rồi Đấy. thì ở đây cũng vậy thì ở đây ngày sẽ là phát ngày chỉ nhắc đến ba tầng thôi nhắc tới ba tầng nhắc tới ba tầng bởi vì ở trong chú giải đó là bởi vì cái tầng thứ tư là phải được nói riêng và cát ừ, và thì cái, cái tầng đó nó rốt ráo là chỉ cái tránh thẳng giác có thể nó rốt ráo cho nên ngài chỉ dừng lại ngài đắc là ngài đắc tới phi tưởng phi tưởng nha ngài sẽ là phát đắc tới phi tưởng phi tưởng nhưng mà gọi là trình bày một cách thoải mái đó, thì ngài chỉ trình bày từ cái tầng thứ ba trong chú giải nói như vậy còn riêng ờ, đối với ngài là ngài chỉ nhận xét một cách rất đơn giản tầng thứ tư là cái giai đoạn à, vi tế còn những tầng thứ ba mà thôi đấy tầng 1 là chán vật chất thấy hư không là số 1 tầng thứ hai thấy hư không tuy mênh mông còn bị tâm biết gọi là hư không là thức vô biên tầng thứ ba họ nói rằng cả cái tâm vô biên kia cũng còn bị tâm khác biệt họ chán cả hai họ nói không không thằng nào xài được hết cả cái tâm và lẫn hư không không không thằng nào đáng kể nghe kỹ nha không cái nào đáng kể thì khi mà họ nghĩ không cả hai đều không có gì đáng kể lúc đó đất cái tầng thứ ba là tầng vô sở hữu cái sở hữu đây không phải là chủ quyền mà sở hữu đây là là tiếng hán ở chỗ này nè là chỗ có vô sở hữu nghĩa là không có gì nha vô sở hữu ở đây nghĩa là không có gì chứ vô sở hữu đây nó không phải là không phải là no possession không phải không phải mà vô sở hữu đây nó là nothing nothingness là không có gì cả cái hư không mà lẫn tâm thức nó đều không đáng kể này rồi sao nữa bên cạnh ờ, những người mà dính chặt vào cái tầng thứ ba để lại có một số ít người chán, rồi nó lẽ cứ về hoài sao ta cứ như vậy hoài sao ta thì khi mà họ nghĩ như vậy đó họ chán cả cái tầng thứ ba lập tức họ chính cái tầng thứ tư là tầng phi tưởng phi phi tưởng cái tầng này là họ mới vừa lòng à ở dân à, y đăng y đăng và ni tăng y đăng và ni tăng cái tầng này nè mới đúng là cái tầng gọi là cao nhất mà mà, mà mình có thể đạt tới ừ, đang mình niệm tăng sanh tăng mình niệm tăng cái tầng này mới là tầng thanh tịnh tầng này mới là tầng cao cấp thì hầu hết 99,9 phần trăm chúng sinh phàm phu đều gọi là bị chết dí ở trong cái tầng thứ, thứ tư này này cho nên tôi quay lại cái câu hỏi nghe rất là bình thường ý thức thanh tịnh không liên hệ các giác quan vật chất có thể dẫn tới gì mình nghe câu rất là thường nhưng mà nó sâu ở chỗ đó nó sâu ở chỗ là cái câu đó, là tiềm ẩn rất là nhiều vấn đề vấn đề nhất là hễ ngày nào mà còn ừ, dính líu tới cái cái đời sống vật chất còn cái nhu cầu vật chất thì lúc mà chưa lên tới thấp chưa chưa đã thấp ừ, đó là cái thứ nhất cái thứ hai khi mà đã lìa bỏ vật chất rồi mà nếu mà còn cái lòng cầu sanh tử nha yeah thì vẫn còn có chỗ để đi và hãy còn có chỗ để đi thì còn có chỗ để mà quay về phải có đi là có về thế giới này nó được kiến lập ở trên ờ, đôi bờ đối đại này hãy có cao là có thấp có sướng có khổ có mập có ốm có trắng có đen có đi có về có khứ có lai yeah. Dạ, nằm ngoài khứ lai yeah. Dạ, nằm ngoài cái cái cái đi và về đó tới và lui đó thì cái đó mới là giải thoát nhớ nha ừ. cho nên cái câu này rất là sâu sâu lắm nhưng nó sâu ở chỗ là hễ chán dục thì về sắc mà chán sắc thì về vô sắc nhưng mà chán vô sắc rồi về đâu nếu không có gặp được chư Phật lại không có khả năng tự ngộ như là như Phật ờ, độc giác thì tiếp tục quay trở lại nữa kể cả ngài sẽ lại phát trí tuệ như vậy đó nếu mà không được gặp Phật pháp thì ngài tiếp tục đi nữa ngài trong kinh nói nếu mà ngài không gặp đó là ngài phải đi thêm một a tăng kỳ tử cái đó kinh ghi rõ ràng như phải tôi nói nha trí tuệ như ngài phát mà nếu không gặp được người khai thị khai thị hé hé mắt ra dùm hay không như ngã sẽ chí ngài hé hé mắt ra thì ngài sẽ nếu mà mà ngài không được gặp Phật pháp thì ngài phải đi thêm một quãng đường dài tương đương với quãng đường mà ngài đã đi thì ngài mới có khả năng tự ngộ mới có khả năng tự ngộ bởi vì ngài mới đi được một một a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp thì ngài phải đi thêm một a tăng kỳ nữa thì ngài mới đủ sức ừ, chứng độc giác không cần thầy ghê Đấy. cái đằng này là nhờ ngày gặp Phật pháp cho nên ngày ngưng ngày chỗ đó ngày đi ra từ cái cửa luôn khỏi phải đi thêm đoạn một đoạn dài tương đương nhớ nha cái kinh này nó sâu lắm nó sâu lắm rồi cái cái nghề tiếp theo đó là ngày ngày ngày ngày mai có cái cái hỏi gì chuyện mấy cái này nè mấy cái điều mà hiện giả mới vừa nói làm sao mình biết được à, cái cái giỏi này tôi phải dịch lại à, dịch lại làm sao mà hiền giả nói thì cao siêu thiệt hay thiệt nhưng mà làm sao bằng vào cái cái cái cái điều kiện gì phương tiện gì mà mình có thể thấy được những điều mà hiền giả vừa nói thì ngài Sarapet nó phải có mắt tuệ banh chặt cũ phải có mắt tuệ mới thấy được thì hai vị đó là coi như là, là ừ, cao thủ thì chỉ cần nói về là được rồi mắt tuệ tức là trí tuệ thôi chứ có cái gì đây nhưng mà tại nghề giống như Việt Nam có cái người tàu với người Việt có cái chữ tâm địa đó. cái ông nói tâm địa không có tốt thì tâm là tâm lòng là lòng chứ có gì đâu thêm chữ địa vô chi thì cái ngôn ngữ việc đó phải không tâm địa là cái lòng của nó ờ, lòng ông đó tấm lòng ông đó tâm hồn ông đó thì ở đây cũng vậy nó trí tuệ nhưng nó có cái nhiều cái trường hợp tám sanh tám nó thẳng trí tuệ nó là mắt tuệ ừ, cái mắt tuệ ngày giảng xong rồi ngày các sư tác hỏi những điều đó đó những điều mà hiện giải mới nói làm sao mình thấy được nó thì cái nói nhờ mắt tuệ thì trong chú giải mình nói mắt tuệ là cái gì ở đây thì chú giải mới nói rõ chú mắt tuệ đây nó gồm có hai đó là cái trí tuệ ừ, có từ thiền định và trí tuệ có từ thiền tuệ à, tức là hai cái tiếng trí này nè nó cộng lại nó mới thành ra cái là tuệ nhãn trong trường hợp này nhớ nha ừ. vì sao vậy là vì trí tuệ giải thoát nó khác cái trí tuệ sinh tử ở điểm này cái trí tuệ sinh tử là cái trí tuệ mà cao nhất lên tới phi tưởng phi vi tưởng rồi kẹt cái đó cho rằng đó là đỉnh là thấp à, là chóp là nóc không đỉnh thấp chóp nóc này cái thứ trí tuệ đó là trí tuệ thế gian ba cái tiến sĩ thạc sĩ kỹ sư cái gì đó tất cả đều là trí tuệ thế gian và những cái trí tuệ đó ở trong dòng luân hồi đó là mình đã có không biết là bao nhiêu lần Đấy. rồi cái trí tuệ của người đắc sơ nhị tam tứ tiền sắc giới trí tuệ của người đắc tư tông vô biên vô thức vô biên vô sở hữu quy tử được mình đã cũng đã có vô số lần trong dòng sanh tử nhưng mà rồi thì sao bây giờ nó vẫn nằm chật danh ở đây nè cho nên ngài sẽ là phát ngài mới nói rõ ngài nói cái, cái trí tuệ đó mà thấy được cái điều tôi vừa nói nãy giờ đó là phải là gồm cả trí từ thiền định và trí từ thiền tuệ trí từ thiền định thì mình đã từ vô lượng kiếp là lúc có lúc không lúc có lúc không và đời đâu có khá đâu cho nên phải cần những cái trí thứ hai là trí có từ thiền tuệ đã có từ thiền tuệ có từ thiền tuệ nhớ nha thì cái trí đó là cái trí của người mà tu tập tuệ quán niệm niệm xứ đó với trí tuệ của họ đó họ mới thấy rằng tất cả những thiện ác buồn vui vui cỡ phạm thiên khổ cỡ địa ngục không? thiện cỡ đức phật ác cỡ chúng sinh phàm phu thì tất cả đều là vô ngã vô thường nhớ nha tất cả đều là vô ngã vô thường hết do duyên mà có có là phải mất cái trí này được gọi là cái trí tự quán còn cái trí mà mà cái trí thiền chỉ cái là trí do tu tập thiền định ấy là nó do tu tập 40 điều một rồi đắc thiền định anh đắc sơ nhị tam tứ ngũ thiền có thần thông có thiên nhãn minh có tha tâm thông đây thì nó thấy được nhiều điều mà những người không có thần thông không thấy được đây đó cũng là một thứ một thứ gọi là mắt tuệ mắt tuệ ví dụ như không có Phật pháp nhưng cũng có rất là nhiều người họ chứng thiền họ có thần thông họ nhớ được kiếp trước kiếp sau của mình và của người khác có chứ nhưng mà sao nếu không có cái trí tuệ quán thì cái trí thiền định nó ngon lành thiệt đó nó là một công cụ làm việc rất là ngon lành nhưng ờ, nó là tiếp tục quẩn quanh thôi phải có cái trí tuệ quán đi kèm đấy nhớ cái cái cái bài kinh này nó sâu sâu lắm sâu sâu sâu lắm nha sâu lắm những điều hiện giả nói đó làm sao mà hiểu được thì nó phải nhờ mắt tuệ thì mắt tuệ đây là gì thì chú giải nó mắt tuệ đây tức là trí thiền chỉ về trí do tu tập thiền quán mà có được ừ. thì ngài mới hỏi thêm ngài nói cái tuệ miền giả mới nói đó này có thể giải rõ hơn tí không cái chỗ này nó hay gơi lắm mà nó khổ chỗ các vị không có đọc trong sớ giải và cũng không nghe ai giải thích thì cái chỗ là đọc ngủ chết luôn à, nghe này kỹ ha thì ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày có thứ tá ngày hội ví dụ thiền trước hỏi chứ chứng ngủ thiền rồi mà chán năm chán vật chất đi về đâu nó đi về vô sắc à. rồi ngài hỏi thêm để thấy được cái điều đó thì phải làm sao ngày sẽ phát nó phải có mắt tuệ chứ này mắt tuệ tức là trí thiền chuyển thiền quán rồi ngài mới hỏi thêm chứ cái chữ tuệ ở đây thật ra cái ý hiền giáo nó muốn nói cái nghĩa gì nó sâu chỗ này cái chỗ này là bà con nào mà, mà, mà đã ngủ thì nhớ tung cái mền ngồi vậy mà nghe còn đang thức là phải đi rửa tay nếu mà nghe cái chỗ này phải rửa tay nếu mà nghe cái chỗ này cho nó bớt ngu nghe hỏi như cái, cái tuệ mình giả mới nói là tuệ là, là sao thì nghe sao phải phát nghe mới nói tuệ đây có hai thấy được cái cần thấy và lìa bỏ được cái cần lìa bỏ đoạn trừ cái cần được đoạn trừ thì cái tuệ đó là cái tuệ mà tôi đang nói tới ở đây vậy như vậy thì tôi quay lại trong gọi là 16 cái tuệ minh sát Đấy, gom lại nó chỉ có hai đó là tuệ nhìn thấy và tuệ đoạn diệt nhìn thấy cái gì nhìn thấy rằng đây là danh đây là sắc sắc gồm bốn đại và 24 sắc đi kèm danh là gì danh là tâm tâm sở tâm đây là cái biết đơn thuần không thiện ác thành phàm thánh cộng với 13 à, tâm sở trung tính à, cộng với 14 tâm sở bất thiện làm nên tâm bất thiện cái tâm à, đơn thuần Dạ, mà cộng với 13 trung tính cộng với 25 tập sở tích cực thì làm ra tâm tâm thiện này nhớ thì anh giả phải thấy rõ như vậy đó ừ, giả phải thấy như vậy đó giả biết rõ ờ, đây là danh nè đây là sắc nè ừ, đây là danh đây là sắc thì cái đó mới với có một phần của trí tuệ quán tiếp theo hành giả thấy rằng danh là sắc này nè do các điều kiện do các duyên mà có đây là vũ trí thứ hai cái trí thứ ba nhã thấy rằng á, cái gì có rồi phải mất đi đây đó là ba trí à, nhưng mà chưa chưa có ăn thua gì đâu cái này mới ghê nè thấy được chừng đó rồi chỉ mới là và một giai đoạn đầu thôi cái cái trí thứ hai mới ghê cái trí thứ hai đó cái, cái, cái gọi là cái tia ra nó cái tia ra nó nhà nó chữ ghê mà cái phải là ba ha nó ờ, nhà mới ghê có nghĩa là sao hiểu được cái cần hiểu thấy được cái cần thấy mới đi cái một phần đường mà cái phần tiếp theo là cái thấy của anh á nó đủ sức để nó cắt đứt cái phiền não thì cái thấy nó mới xài được và tôi nghĩ rằng tin rằng và biết rõ rằng ở ngoài đời cũng thế thôi bất cứ một cái biết nào bất cứ một cái biết nào hãy mình có được một cái biết này thì mình sẽ làm rớt đi một số cái dốt đối lập với cái biết đó biết đó rùng rùng hiểu không đấy khi mà mình có được một cái biết à, thì lập tức có những cái dốt nó rụng xuống đấy không phải một cái mà rất nhiều cái dốt nó rụng xuống cứ có một cái biết thì nó sẽ là à, làm rớt làm rụng rất là nhiều cái dốt và ngược lại cứ mỗi một cái mình dốt thì nó lại mở đường cho vô vàng những cái dốt nát thiển cận hiểu lầm ngộ nhận khác nhớ nha cái một cái dốt nó kéo thêm một đống hệ lụy như vậy và ngược lại cái hiểu biết nó cũng như vậy cứ có một cái biết thì nó là mở đường cho vô số cái biết khác và nó làm rơi rụng rất nhiều cái dốt liên quan trực hay là gián tiếp nhớ nha ừ. cho nên nó này cái biết cái này nó có hai một là hiểu chuyện cần hiểu mà cái trí thứ hai cái thứ hai mới ghê có nghĩa là đủ sức để cắt đứt cái phiền não thì cái đó mới gọi là trí ừ. ví dụ như bây giờ mình nói tại sao tôi học đạo mấy chục năm rồi tôi ngồi thiền rồi tôi nghe pháp tôi chép kinh rồi tôi gặp gỡ tăng ni cao tăng ghê gớm quyên thăm bác học mà sao bây giờ tôi vẫn còn tham sân si ái mạng kiến nghi à, là bởi vì cái biết mình nó chưa tới cái biết mà tới á, nó phải hỏi đủ hai điều kiện một là hiểu được thấy được cái điều cần hiểu cần thấy và thứ hai cái thấy nó đủ để cắt đứt cái phiền não thí dụ như vị tôi đầu quần khi mà ngài nhìn thấy lần đầu tiên đấy, gọi là trí sơ ngộ đó lần đầu tiên mà ngài biết rõ rằng mọi hiện hữu là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa mà ngài hiểu đó hoàn toàn bằng cái trí tuệ bản thân không phải là cái thứ vay mượn từ kinh sách từ thầy bà gì hết thì ngay khi mà ngài thấy được bốn rồi ngài thấy được cái là ngài thấy được là luôn luôn sống bằng ba nhận thức đó chính là con đường thoát khổ như vậy là khổ tập diệt đạo thấy rõ nha thì khi mình thấy ngày ngày thấy đường bốn đế như vậy thì lập tức à, thân kiến và hoài nghi rơi xuống cái re rơi xuống liền cái đó mới là cái trí đáng kể còn minh ấy thì không mình chưa có cái trí đó mình hiểu chưa tới nơi mà nói vậy cái biết cái biết mình là cái biết vay mượn cái biết mình được biết vay mượn tiền mình mượn mình xài nó cũng y chang như tiền của mình nhớ nha tiền của mình mượn á, mình xài cũng y như cái giá trị nó tương đương với tiền của mình Đấy. nhưng mà trí tuệ kiến thức thì không cái trí tuệ kiến thức mình đã mượn rồi rác thì mình xài không giống như của mình nhớ nha nhớ mình mình nhận thức vấn đề bằng cái biết của người khác nó không giống như là mình mượn tiền của người khác mình xài Đấy không ví dụ giờ má tôi thương tôi quá má cho cho tôi 10 đồng thì 10 đồng đó tôi ra tôi mua được ờ, một cái ờ, bình bánh mà bây giờ tôi lục trong giỏ nhà tôi tôi lục cũng được 10 đồng thì 10 đồng của tôi cũng mua được bình bánh y chang như 10 10 đồng của má tôi cho thì nhưng mà trí tuệ thì không có những cái biết mà tự thân tôi thấm thía này nó khác còn cái biết mà do người khác họ trao cho tôi thì nó lại khác nhớ nha nhớ cái đó những cái này đặc biệt phải nhớ này thì khi mà một cái vị mà họ thấy rõ là mọi hiện hữu là khổ thích ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ à, còn thích ghét là còn còn đầu tư khổ mới muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ đấy thì khi mà họ họ họ, họ, họ thấy rốt ráo như vậy đó một cái biết hoàn toàn là tự thân không vay mượn đấy thì ngay lúc đó lập tức là thân kiến và hoài nghi của họ vĩnh viễn được khai trừ được loại trừ được giải trừ này còn mình thì sao mình cũng nói như vẹt vậy nhưng cái biết mình nó không đủ không đủ ví ừ, dụ như mình bây giờ ai mà mình đang ngồi mình giảng ào ào ào thì cái tôi đứa là nó lấy cái cây nó gõ vô đầu mình cái bon rồi coi như là cười sần sặc sặc à, là khùng rồi không chết là bị khùng không chỉ cần không chết là nó bị khùng mà khi khùng rồi thì sao cả những cái biết mình về Phật pháp là vất đi lúc đó mình không nữa mà Đấy, không được trong khi tu đồ quần thì không vì tu đồ quần dầu sông cạn đá mòn vũ trụ cháy tan thành bụi thì vị tu đồ quần cũng không vì thế mà thay đổi nhận thức về Phật về giáo pháp về chư tăng về tam tướng về năm quẩn 12 xứ 18 giới và 12 dương khởi vì này tuyệt đối không có thay đổi và có đem vị này nghiền ra cho chỉ cần chưa chứng là hán tái sanh về cảnh giới nào thì vị nó cũng sống ở trong cái trí tuệ của một cái bậc sơ quả à, cho đến khi nào chứng quả là hán thì thôi còn riêng phàm phu thì không thuộc lòng tam tạng thiền định ngon lành xuất sắc nhưng người chỉ cần một cái tác động vật lý lên trên cơ thể mình chỉ cần một cái ngoại lực vật chất nào đó tác động lên lên, lên mình là mình thay đổi liền nó đè nó chết nó chết tiếng mắm thôi là mình thấy mình khùng rồi chứ đừng có chích tủ độc nha cái chích ven đó, nó lụi chừng 10 cc nước mắm vô là mình coi như xong tam tạng tam tiết gì tôi nói băm chành hết trong cái cột gì hết không không tin là vì làm thử đi trong rơm này ai thấy mình có bằng đại học không? ai có bằng tiến sĩ luật sư đó. lấy nước mắm mà tiêm vô trong cái tĩnh mạch không? tiêm vô 10 cc coi nó coi, coi, cái bằng bác sĩ đó nó còn không mà tôi không chịu trách nhiệm nha tôi chỉ gợi ý thôi chứ đừng nói kiện tôi nói ổng suối tự sát rồi cũng được nha còn có tò mò thì phải viết cái sanh tử trạng là tôi làm điều này là do tự ý ờ, không phải do ai suối không ờ, mười 10 cc nước mắm không cần cái say mưa không cần à, ba cái accent gì không cần accent accentic gì đó không cần chỉ cần nước mắm thôi bởi vì cái nhận thức của mình đó là nhận thức phải mượn nhớ nha cho nên này ngày sẽ là phát ngày mới dạy ngày mới trả lời cái trí tuệ thật sự mà tôi vừa nói này giờ nó phải hỏi đủ hai điều kiện một là thấy được điều mà cần thấy bác đi nhây dòng trà nè tí thấy được cái cần thấy và cái thứ hai là ba hà tập băng bà tập băng và đấy cho tí có nghĩa là bỏ được lìa bỏ được và đấy cho tí bỏ được cái điều cần bỏ bỏ được cái điều cần bỏ bỏ thấy được cái điều cần thấy mà bỏ được cái điều cần bỏ thì cái đó mới gọi là trí tuệ à, còn cái trí mà thấy cho vui nhưng mà nó không có bỏ được cái gì mà hệ lụy ấy, à, thì cái đó chưa kể là là trí tuệ nhớ nha thật ra nó chỉ có mấy câu hỏi này thôi cái câu thứ nhất là nói về cái hành trình từ thiền sắc qua vô sắc cái câu thứ hai là hỏi vì đâu mà thấy được vậy thì người ta là rằng phải phải có mắt tuệ ở à, đây là trí thì trí chỉ và trí quán vậy câu thứ ba đó là nhà hỏi gì, cái trí đi phải hiểu trong chỗ này thì hiểu rốt ráo nó là gì thì chỉ cần ba cái này nếu mà hiểu cho nó tới nó sâu lắm tôi ôm lại cho vị nha cái thứ nhất là chúng ta thường sống ở trong cảnh giới nào chết dí trong cảnh giới Đấy. mà muốn giải thoát là phải biết chán trường cái nơi chỗ mà mình đang có mặt cảnh nó đi xa Đấy, đó là câu nhất cái bài học của cái câu hỏi thứ hai là anh không thể nhìn thấy vấn đề khi mà anh không có ánh sáng và cái ánh sáng đó, đó nó phải là ánh sáng khách quan thế nào trong room này cũng có kẻ hỏi tôi ở đâu ở đâu kinh là nói ở ờ, kinh là nói có cái chữ khách quan mà muốn nhìn thấy thì phải có ánh sáng đúng rồi mà tại sao ông, ông thêm cái chữ khách quan dạ có có có nội mà ở trong trong chú giải người ta nói rằng cái trí chỉ và trí quán làm thấy khách quan trí chỉ là sao anh phải ly dốc anh phải ly dốc anh phải bất thích thì cái thấy của anh nó mới xài được đấy còn trí quán là sao cái nó khác cái trí trí cái trí chỉ ở chỗ cái trí thiền chỉ nó chỉ chán cái dục chán cái vật chất nhưng mà cái trí tuệ quán nó ghê hơn nó chán mọi hiện hữu nó chán mọi hiện hữu mà cả hai cái trí này nó đều có cái cốt lõi lúc đó là chán nhớ nha ừ, nhớ đa phần ở đây tôi nói rõ luôn đa phần ngồi thiền là mong là đắt không à đặt cái này đặt cái kia à, thiền chỉ là đắc thiền định đắc thần thông được về phẩm thiên bla bla bla, là tu để được cái thứ mà tu để được là tu đặt tu để buông là tu đúng nha tu thiền chỉ là để làm sao ta để buông năm triền để liền năm dốt đó là tu đúng còn cũng thiền chỉ mà tu để có thần thông để đặt thiền để có khả năng nhập định à, hưởng cho nó sướng rồi chết được về phạm thiên thì cái đó tu để được mà cái thứ tu để được là tu trật à, nhớ nha thiền chỉ là ta tu để mà lìa năm triền à, nhớ cái đó mới đúng và thiền quán cũng vậy không tu mà nếu mong đắc cái này cái kia là sai mà tu để không còn là phàm nữa tu để bỏ cái phàm tu để lìa phiền não lìa sanh tử tu để buông sạch sẽ sạch sành xanh tút tuần tuột tách thành tạch đấy thì nó gọi là tu đúng còn tu mà để được cái gì đó là nó sai tu để buông tu thiền chỉ là để buông dục buông năm dục buông năm triền tu thiền quán là để buông danh buông sắc để buông sanh tử buông toàn bộ gọi là, gọi là điên đảo mộng tưởng thường lạc ngã tình Đấy, phải buông sạch cái đó mới gọi là thiền quán trong nam truyền nha yeah. Đó, như vậy là đã nói cái trí chỉ trí quán là người ta muốn nhắm đến cái cái cảnh buông còn mình là nắm hồi xưa đó là hưởng dục thì nắm dục tới lúc chán dục quá nhảy qua bên ờ, tu thiền nắm tiếp trong thiền với con khỉ vậy đó. buông cái nhánh này nắm cái nhánh kia là thấy bà nội rồi nha thua này thua rồi đó là tới cái cái cái cái ngày ngày ngày ngày, ngày có thứ ngày nghe ngồi thích quá đi ngày bé hỏi tiếp sư huynh của mình nữa ngồi gì chứ nãy giờ sư huynh nói hai cái trí nhưng mà nói rõ hơn được không nó nói được chứ được được chứ được hai cái trí đó chính là cái, thấy được cái cần thấy là cái gì nữa à, và phải đoạn trừ cái đần cần mới đoạn trừ à, cái trí mà có khả năng thấy và đoạn trừ rồi cái trí đó mới là cái trí mà tôi đang muốn nói ở đây còn ba cái trí mà lơm chôm của cái đám phàm phu mà, mà, mà mạc hẹn cái đó là không cái biết để mà trồng chất vô kho cho nó đầy bụi để sản được mà cái thấy này nó đến kèm với cái buông thấy buông thấy buông buông buông buông thấy nó đâu nó buông nó mặt trời lên thì sương tan sương tan sương tan băng tan tuyết tan sương tan băng tan tuyết tan thì cái đó mới là cái xài được Đấy. còn đằng này phạm phu nó học để nó chất nó trồng trồng chất cất dấu chồng chất cất dấu nhớ nha còn vô mình dù học dù hành dù giữ giới dù bố thí dù cái dấu giống gì đi nữa thì luôn luôn là chồng chất cất dấu chồng chất cất dấu càng tu càng nặng còn mà tu đúng ý, càng tu nó càng sáng nó càng tu nó càng nhẹ rồi nó buông mà ở đó nó khiên mang vác à, còn bây giờ không khiên không mang không vác không đội không cầm không nắm không siết không ôm nữa nó mới buông đấy nó sâu kinh khủng lắm cái, cái, cái, cái này mà cứ là cứ đọc liếc qua không hiểu không hiểu chát rồi đi đồn nó xấu kinh tạng nó kinh đọc nhức đầu cái đầu mình đủ bư nó, nó mới nhức ok ừ. cái bài kinh này ngày xưa tôi mê nó được tôi mới bỏ trong trong trong trong ngay trong calama mà tôi bỏ rồi hối hận nó chết vụ đậu rồi cái đám tào lao đại chúng nó nghe nó hiểu sao nổi trời lấy giờ mình có phép màu tôi rút cái kênh này ra tôi đưa mấy cái kênh mà ừ, như là, là kênh thi ca lời việt ừ, hiếu đạo ừ, cha mẹ con cái rồi đạo nghĩa vợ chồng tình nghĩa bạn bè thầy trò đó tôi tưởng tôi, tôi tính nó cái mức đó nữa bởi vì đại đa số bà con là có nhiều đó thôi Việt Nam mà đấy nhưng mà thôi lỡ rồi ok là lỡ lỡ in rồi phải là phải giảm nha vậy đến mấy giờ đến biết bốn ngày còn thêm tăng nữa tới cái giảng tới cái bài giảng mà cũng rung lắm biết giảng phải ai hiểu mà mà còn biết tôi giảng cho cái lớp này mà gạt nó nổi từng cơn vậy chứ tôi giảng nghĩa trang để mình nghĩ giảng thì cái dông nó nghe chứ đâu đâu biết mà vấn đề là không có biết nghe cái mặt nó ra làm sao mà hôm nay có nhiều người ghét lắm tôi biết để đi ngược cái, hiểu của họ đó rồi họ thấy mình nói cái vẻ không có không, không, không có trọng họ mà bực lắm trọng gì đó trọng rồi Bây giờ tiếp theo cái này tiếp theo là cái gì ta ngày cái câu thứ hai nữa là cái cái cái chữ chánh kiến ấy, nó ngài sẽ phát đã mới vừa giảng trí tuệ xong thì ngày mai có cái cá ngài lại bầu thêm câu nữa để ngài thấy xuân mình nói đã quá ngày mấy ngày bây giờ mới là ngày ngày cái ngày cái, cái ngày xài cái chữ trí nữa thì, thì, thì, thì nó, nó, nó, sao cũng kỳ cho nên ngày dùng một cái từ từ gì ta cái từ đồng nghĩa ừ, chánh kiến mà cái trí tuệ là đồng nghĩa bà con nào mà, mà trong room làm gì có ở trong bộ cái đi á ừ, cái đi đức phật định nghĩa cái chữ là, là, là trí tuệ đó là, là người định nghĩa một loạt cái từ đồng nghĩa panya pacha nó nào có vô vô có vô thăm có vô sal lắc nào đích cô quê Chanko nhang quê Pháp Gia Chinta Paprika Puri Neta Vipassana Vipassana Samachanyan Pato đi Banya Banyaniyan Samadhi thí nãy giờ tôi đọc một giây đó là toàn từ đồng nghĩa không là rồi cha nó là với chế vô vô vô Thamma Salakana Upalakana Pachipalakana quê Chanko nhang quê Pháp Gia Chinta Upaparika Puri Meta Parina với cả Vipassana Samachanyan đi Đô Banya Banyaniyan Samadhi Nguyên một loạt đồng nghĩa không trên trí tuệ và, và chánh kiến nó là một loạt từ đồng nghĩa ở à, trong Sangani đó, đó là tôi đọc trong Sangani đó ừ. ờ, tôi mà có có người ruột đó là tôi bắt phải học thuộc lòng cái định nghĩa ừ. định nghĩa của của uh, 52 tâm sở ừ, và 28 xuất pháp mà trong chánh tạng ấy ờ, trong chánh tạng ấy nha yeah. không có lâu đâu không có lâu mà tôi tính một lúc rồi nó chắc calama năm ấy tôi đưa cái đó vào nhưng mà cái đó là chết á cái đó là chết á ừ, cái đó dịch qua tiếng việt cũng khùng mà mà mà ai có nhu cầu của đó đây chứ lẽ ra đó là học uh, tứ niệm xứ là phải biết cái a tỳ đàm học a tỳ đàm là phải biết 200 pháp thực tính à, tức là bốn khía cạnh chân đế của mỗi pháp chân đế không đồng thời nó tụ lòng cái định nghĩa bằng tiếng Pali của 72 pháp thực tính đó 72 72 hoặc là 200 á ừ. rồi nhớ thì bây giờ ngài tiếp tục hỏi về trí tuệ nữa nhưng mà ngài tránh ngài không có dùng trí tuệ mà ngài dùng cái từ đồng nghĩa là từ samadhi hỏi tôi sư huynh thì chứ cái chánh kiến nó có bao nhiêu cái điều kiện có bao nhiêu điều kiện để có được ừ, chánh kiến là thấy đúng mà thấy đúng tức là trí tuệ đó ừ thì uh, ờ, ngài sợ ờ, phật ngài mới nói là chứng kiến có hai ừ, có hai cái ờ, cái uh, điều kiện một là cái parakho sát ừ, parakho sát ở đây ngày minh châu anh tề tu ừ, không biết không chắc là ngày dịch nha không chắc là ngày dịch mà chắc do cái ban cái ban gì cái ban ban ban cua băng bạc gì trong nước sửa là sao Ờ, có bao nhiêu điều kiện nó tạo ra chánh kiến thì người nói có hai gọi là parakho sát ờ, đây dịch là tiếng của người khác nghe kỳ lắm parakho sát có nghĩa là sự trao truyền từ người khác parakho sát là sự trao truyền từ người khác và thứ hai là yoniso manasika có nghĩa là cái suy tư đúng cách suy tư hợp lý uhm. suy tư một cách hợp lý thì gọi là như lý tác ý còn còn cái cái tiếng của người khác ở đây mình phải hiểu nó là sự trao truyền từ người khác parakhosa rõ ràng nó là trong tiếng Bali parakhosa là sự trao truyền từ người khác mà cái này là dịch Google nè tiếng của người khác là dịch Google nha khổ vậy là dịch Google ừ. và sẵn cái đây cho tôi nói một cái câu nó rất là không nên nhưng mà ở đời nhiều khi đánh rắm mà mình còn đánh không được Đấy. đó là để tránh một cái làn sóng thị phi đang tràn ở trên mạng mà tôi đã ý, à, bình tâm nhẹ bình tâm ờ, bình tâm đến mức im lặng trong một thời gian dài à, mà đang có cái thị phi ờ, về ờ, có liên quan đến tôi thì cho nên tôi chỉ nhắc bà con chuyện thôi tất cả những cái trích dẫn bài giảng của tôi thì có nhiều bà con tự ý thêm thắt vào trong đó có nhiều cái nó rất là lạ nha là một thứ hai là có những cái này tôi nói nguyên văn ở trên, trên Facebook có những vị cứ đợi mình giảng xong thì lấy nguyên cái đó xuống mở một cái lớp riêng và là gây một cái một cái hoang mang ừ, là thôi giờ tôi nói tôi thì nói vị khác đi tức là ông A cứ đợi ông B giảng xong mới lấy cái đó đem xuống chỉnh sửa chủ tỉnh rồi khi điện tử đó tôi thắc mắc thì mình phê phán ông kia như là mình là siêu phụ vậy đó mà thành ra cứ cứ canh cứ canh ông nga giảng nhiều thì thiên về rồi chỉnh sửa rồi còn bài bài sách người ta mà cứ mình cứ nhìn cái ngày tháng mình biết tức là cái nội dung cái nội mình cứ coi cái coi, coi cái cái ngày tháng á, ngày tháng cứ ông cứ ông nga xong là ông bê thiên về ông bê chỉnh sửa lại ừ, cứ như vậy thì cái này để tránh cái phiền thì bà con coi cái ngày tháng dùm rồi bây giờ là tôi quay trở lại chiếc bác bát khô sát bác khô sát có nghĩa là sự trao truyền từ khác có nghĩa là sao có nghĩa là đôi lúc trong đời sống tự mình cái khả năng tư duy có vấn đề à, thì mình cái kiến thức nó không đủ và khả năng suy nghĩ không đủ thì mình phải đi học phải nghe từ người khác đây mình mới có được cái chánh kiến à, ví dụ như bây giờ mình dốt về khoa học mình dốt về giáo lý thì làm sao mà từ trong bụng mẹ mà dăng ra cái đùng rồi mình biết hết được bắt buộc phải học từ người khác mà học từ kiến thức thế gian cho đến kiến thức Phật pháp và đặc biệt chỗ này là đang nói về kiến thức Phật pháp ai làm ai đến đời này là nhiều vừa sanh ra mà đã biết 12 duyên sở biết quẩn xứ giới đấy ai biết được bắt buộc nếu không phải là Phật chánh đẳng giác thì là những người ngoài ra nó là phải do học từ người khác được người khác trao truyền kể cả ngày sau là Phật cũng phải được Đức Phật ngài trao truyền cho ừ. thì trường hợp này được gọi là parakhosa sự trao truyền từ người khác và cái này nó sâu lắm tại vì hết giờ đúng mà chỗ này nó sâu lắm sống ở đời chúng ta chỉ có hai động từ thôi đó là cho và nhận chúng ta phải có cái gì để cho người khác cho cái đàng hoàng chứ mới cho cái tào lao cho rác rưởi không sống mà phải có cái gì để để cho để cho ra và cái thứ hai là nhận kẻ có người cho được có người nhận không phải ai cho cái gì mình cũng nhận mà phải có lựa chọn và bản thân mình sống là phải có đóng góp phải có hy hiến mà hy hiến và đóng góp đây có nghĩa là gì có nghĩa là cho cho người khác cái gì đó cho mình cũng phải lựa cái mà cho mà muốn có cái để cho thì mình phải có rồi mình mới cho chứ không mình phải lựa cái gì để mình có mình sở hữu cái gì đàng hoàng rồi mình để sở hữu phải có lựa chọn mà đem trao ra cũng phải có lựa chọn ừ, và nhận cũng vậy nhận cũng phải nhận có lựa chọn chứ mà cái giống gì người ta đổ là trút xuống mình là cái đống rác mình phè ra đó mình gánh hết là sai nha ừ. cho nên cái cái chỗ này nó sâu lắm cái chánh tri kiến đúng cái điều kiện đầu tiên là phải là được sự trao truyền từ người khác hai là suy tư hợp lý suy tư hợp lý hai cái này là hai điều kiện tối thiểu ừ, cần và đủ để giúp mình có được cái tránh tri kiến nha chứ còn mà cấm đầu thờ thầy cấm đầu thờ mấy cuốn kinh mà lại thiếu cái gọi là suy tư hợp lý không như lý tác ý đó bị kẹt lắm kẹt lắm tôi kể hoài cái câu chuyện ừ, thằng bé mà mẹ nó dắt vào trong cái cái cái cái cái, cái, cái chỗ tiệm tạp hóa đấy mẹ nó hỏi thích nước gì mẹ mua nó nó chỉ mấy cái lon nước trái cây đó thì mẹ hỏi là thích nhiều lấy đi nó hốt bốn lon ừ, thì mẹ nó trả tiền thì mẹ nó đang lây quay trả tiền thì mẹ nó nghe nó khui bóc bóc bóc bóc tổng cộng là bốn lon thì bà mới hết hồn bởi vừa giật mình vừa ngạc nhiên mà vừa giận bà hỏi tại sao khui hết đây uống bao nhiêu khui bao nhiêu nó nói không ở trên cái lon ngồi cái ghi là open here ở bên kia là mở ngay ở đây nè này cho nên là mình mua ở đâu là mình mở hết bây giờ mua nguyên một kết 50 lon cũng khui bằng hết đừng người ta đã ghi rõ open here à, mở ở đây đúng không thì bà má kêu trời và tất cả phật tử chúng ta đa phần là đều giống thằng bé đó à, cứ thấy open here thì here là ở đây chứ đâu here là cái tiệm này nè cái tiệm này đúng không mà trong khi mình quên là cái hia nó có nó còn bao nhiêu nghĩa nữa hia là nó gói gọn trong cái lon đó hay là cái tiệm này hay là cái cái county này cái thị trấn này cái cái cái thành phố này nó, nó, cái chữ hia này nó nhiều không nó hia nó nhiều có lúc hia là mình phải hiểu nó là cái hành tinh này nhé có lúc cái chữ hia phải hiểu là hành tinh này hoặc là châu lục này đất nước này quận huyện làng xã ấp tổ khóm khu này đây nhưng mà bây giờ vấn đề thằng bé này nó hiểu quá đúng nó đúng nhưng mà má nó bả về mà cứ nghĩ nó sai sai cái gì đó. nó sai sai ở chỗ là tại sao nó khui bốn lo mà nó đúng ở chỗ là tra từ điển là đúng Đấy, tra từ điển là đúng mà ngay cả bản quyển từ điển nó cũng quyển từ điển cả chớn luôn cho nên này phải nhớ cái đó ok hẹn là bà con kỳ chị sao thấy cái mặt ông ông ông nhân cũng ra rồi chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tuần tuần sao hay quá tuần hình quá chính xác rồi dạ <laughs> dạ con cảm ơn sư dạ hàng sư tuần sau <laughs> quý vị ai chọc sư để sư la um <laughs> sùm dạ nhân và anh kiên à, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần sau xin chào quý vị yeah, dạ, good night chào anh kiên chào mọi người